Hi everyone, my name is John and today I'm going to help you to do this challenge. Chào các bạn nhé, mình là John và nay mình sẽ giúp các bạn làm cái challenge, cái video đầu tiên dạy cách phát âm cái bài này ha. Và mình sẽ đọc một lần, sau đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái một ha. Let's get started. Hello everyone, my name is Jonathan. I come from Bagan province. I am 21 years old. I am a third year student at Hanoi Law University My major is commercial law. I love my major because it is interesting. In the future, I want to be a good lawyer to protect the human rights. Thank you for your listening. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại đầu ha, bắt đầu đọc ha. Ở đây thì mình sẽ lưu ý đầu tiên là cái câu này ha. Thì trong từ nào mà có cái dấu phẩy này á, thì mình sẽ đọc to dài và nhấn mạnh vào cái từ đó nhá. Ví dụ là từ hello thì mình sẽ đọc là he đọc rất bé và từ lâu nó đứng đứng sau dấu phẩy mình đọc mạnh lên hello thay vì đó là hello nhé đó hello tương tự ở đây thì nó sẽ có cái dấu lên lên xuống xuống như thế này đó là nói về cái độ trong tiếng Anh thì khi nói thì nó sẽ độ lên cao và độ xuống thấp ha ví dụ trong một câu bình thường ha ở đầu câu thì sẽ lên lên vào các cái từ nhấn này ha ví dụ hello everyone đó và cái từ xuống dần one my name is Jonathan hay một câu lại xuống dần vậy thì đầu câu giữa câu lên giữa câu xuống ha ok ừ. hello everyone everyone my name mình đọc là e i nhé a my name và chữ m mình ngân ra my name as ok as thì cái âm y ngắn này mình không đọc là is ờ, không phải y tiếng việt mình đọc là as và sẽ sang âm e e nhé nó sẽ sang cái âm e trong trong tiếng um, cái âm e các bạn đọc là âm e và các bạn mà hạ cầm xuống này e e nó âm e nhé không đọc là y nhé e e my name is Jonathan ok cái này là âm chờ âm khó nhất ha thì ừ, các bạn luyện thì sẽ luyện dần thôi nếu không khó Jonathan ok sần nâng sờ nâng xe thủ ra sần lè lưỡi ra thủ hơi Jonathan ok I come from chữ này đọc là a nhé a này a a, a ngắn I come from the can âm a âm a mà nó tròn miệng hơn đây là a đây là a như thế mới đó that can province ok province không đọc là province và cái từ vince này mình đọc là eh, eh, vince có s ở cuối ha ok vậy thì nào hello everyone my name is Jonathan I come from can province I am 20 ừ, chỗ này ở Anh Mỹ người ta sẽ cho chữ tờ mà đứng sau cái từ n thì người ta bỏ chữ tờ đi mình đọc 20 20 one year chỗ nào là giờ giờ year mình không đọc là year nhé mình đọc là giờ trong từ dễ dãi years hoặc là z đây years old old I am a third third third cong lưới đây third years third years chỗ này mình đối âm được ha third years tôi ừ. đọc là year third year I'm a third year student okay student anh Mỹ thì đọc là stu student anh Anh đọc là still nhé mình đọc anh Mỹ là student at em e bẹt at Hanoi mình đọc là Hanoi không đọc là Hà Nội nữa. Hanoi theo người Anh nhé Hanoi nhớ âm nhấn vào âm noi những cái từ này nhấn mình bôi đỏ lọ anh Mỹ thì đọc là lọ anh Anh đọc là lo nhé university ok universe ver nhưng mà ver cong lưỡi study um, study con tờ này mình chuyển thành đờ ha khi âm tờ kẹp giữa hai cái ơ và y này mình chuyển thành đờ university ok I am 21 years old I am a third year student at Hanoi Law University. My major, major, chữ chờ này hơi khó ha, đọc hơi chờ nhẹ nhẹ một tí ha, nên em khó nhất đấy. Is, chỗ này là is, không nào là is nhá. Is, my major is, is, đây này đâm này là âm ơ nhé C commer mer con lại commercial sờ con lại show commercial commercial là I love có chữ v I love I love my major B đọc là E không đọc là B because mà đọc là because be, eh, because at at mình đọc là at as thay it là ít As, nhé twice as twice ting thing interesting interesting as interesting okay interesting nhỏ n my major is commercial law i love my major because it is interesting. Okay. My major is commercial law. I love my major because it is interesting. N, dollar N, in nhé. E, eh, e, eh, N, the, the, future, future, ngân future. I want to be a good chữ này là âm u ngắn nhá, thì mình chuyển thành đọc thành âm ư good I want to get thay vì đọc là good nhá, không phải không phải good mà là ư good lawyer ừ, lawyer chỗ này cho chữ giờ và đọc cho nó mượt à lawyer giờ giờ giờ giờ cho nó chữ year này lawyer to protect mình không nói protect take take đọc là e nhá. protect đọc protect protect to protect the human human rights go to adequate the human rights okay and the future i want to be a good lawyer to protect the human rights thank you là được thank thank you for your listening mình chỗ này đọc là listening mình không đọc là listening mà là le e listening nịnh nhá listening thank you nụ âm vào thank you for your listening thank you for your listening đó Ờ, mình sẽ đọc sau khi các bạn ok đấy thì các bạn ban đầu các bạn sẽ coi cái video này đó là bây giờ là mình sẽ đọc khi mà các bạn coi kỹ video các bạn luyện nhé thì sẽ ba lần nhé lần đầu tiên các bạn luyện cho mình từ đơn hello everyone my name is Jonathan I come from Bagan province để mình biết được cái từ từ bạn phát đúng chưa không được từ đó không được đọc nhanh ha không được đọc hello everyone my name is it. mình sẽ không check được đâu bởi vì nói nhanh thì âm nó bị biến hết rồi phải là đọc từng từ chuẩn một đọc to ra hello chứ không được hello everyone no không check được ha lần đầu tiên đọc từng từ một lần thứ hai đọc cả câu hello everyone my name is Jonathan I come from Bagan province đọc của câu nhé chưa có cần ngữ điệu nhiều lần thứ ba bắt đầu có ngữ điệu lên xuống này lần này là khó đấy nào hello everyone my name is Jonathan I come from Deccan province I'm 21 years old I am a third year student at Hanoi Law University. My major is commercial law. I, I love my major because it is interesting. In the future, I want to be a good lawyer to protect the human rights. Thank you for your listening. Ok. Và đọc mỗi một cái câu mà có dấu chấm này thì mình đọc một hơi nhá. Ừ, vậy thì quay nhớ này, ba đọc to và rõ ràng từng từ một bắt đầu. Hơn một đọc nhanh. Ba lần, lần đầu tiên từng từ một, lần thứ hai đọc cả câu nhưng không có uh, chưa cần trọng âm và lần thứ ba có à, chưa cần ngữ điệu lần thứ ba có ngữ điệu nhé đó uh, tuyệt đối không được đọc nhanh đọc nhanh là nhiều bạn cứ đọc hello everyone my em là là đọc sai là không có sửa là cái thói quen xấu đó ok sau đó các bạn các bạn quay sang nữa các bạn ừ, có thể vào cái phần mềm zoom các bạn quay cái màn hình lại xong bạn thu âm lại đó để các bạn lấy này sau đó các bạn Ờ, đăng lên YouTube hoặc là các bạn đăng vào cái nhóm các bạn đăng vào cái nhóm cái cái link cái link group go sante English Club đó các bạn vào cái nhóm này các bạn đăng bài các bạn tag tên mình là Trịnh Đình Tiến ha đó nhấn đó các bạn tag mình vào và mình sẽ chữa cho các bạn nhé một video nó rơi vào tầm các bạn phải luyện kỹ nhá sau đó mới quay nhá chứ một lần quay là có khi kéo dài 20 phút đấy bình thường nó bài này nó chỉ kéo dài khoảng 2 phút tầm đấy ha thì mình sẽ chữa cho ha đó. đây là cái challenge đầu tiên đó, thì các bạn luyện nhiều thì sẽ âm sẽ tốt dần ha ok nhớ tốt nhất là đăng lên YouTube sau gắn cái link vào sau mình sẽ comment dán cái link vào nhóm Facebook tây này English Club này sau đó thì bởi vì nếu các bạn mà đăng vào cái YouTube ấy kênh YouTube của các bạn thì nó sẽ luôn luôn lưu lại và dù các bạn có thể coi lại được chứ vào Facebook các bạn đăng vào nhóm rồi nó mất hết ạ. Đó. Ok, see you.